Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với công ty nghe nhìn thông minh thì hôm nay ờ, rất vui tôi sẽ giới thiệu đến cho các bạn đây chính là một cái siêu phẩm mới nhất về cái dòng camera mini ờ, mới nhất hiện nay nó là bản nâng cấp của cái con SQ8 và cái tên sản phẩm của đó chính là SQ11 và các bạn sử dụng cái dòng sản phẩm SQ11 này vào những cái mục đích rất là khác nhau với những bạn trẻ thì thường đây các bạn có thể nhìn thấy trên góc màn hình là các bạn trẻ thường là sử dụng cái dòng SQ11 để các bạn có thể in phật này gắn vào mũ bảo hiểm này gắn vào xe máy này hoặc gắn vào ô tô này làm camera hành trình Đấy, rất là thuận tiện còn về cái hình ảnh phía bên phải các bạn có thể thấy đây đó chính là các à, bạn đang à, sử dụng những cái dòng camera SQ11 này để sử dụng làm một cái dòng camera mini camera siêu nhỏ để giám sát theo dõi nhân viên làm việc và các bạn có thể ấy, ờ, theo dõi được quản lý được ở tại ấy, ờ, nhà tại gia đình của mọi người của các bạn ấy, ờ, biết được rằng ấy, trong ngày đó ấy, quá trình xảy ra những vụ việc gì hay là các bạn có thể biết được ấy, trong nhà mình có những cái gì ấy, có thể xảy ra được trong nhà với chiếc camera này ấy, lưu trữ được mọi cái khoảnh khắc ấy, Full HD chất lượng là 1080 và thì tí nữa thì mình sẽ quay một cái đoạn clip để cho các bạn có thể thấy được rằng là cái dòng à, sử dụng SQ11 này cam rất là nét và bây giờ thì mình sẽ xin phép các bạn để mình sẽ đập hộp sản phẩm ra để giới thiệu đến cho các bạn và cách hướng dẫn của cái dòng SQ11 này đến cho tất cả các bạn biết đến về cái mặt hàng này bây giờ thì mình sẽ mở sản phẩm ra sản phẩm thì à, độc quyền chỉ duy nhất công ty của chúng tôi với bán với cái giá ngoài thị trường rất là rẻ ai cũng có thể mua được ai cũng có thể sử dụng và đầu tiên à, trước mắt các bạn thấy đây về phía cam đây chính là cái chiếc camera đấy, mini siêu nhỏ SQ11 camera mini siêu nhỏ SQ11 này đấy, rất là nhỏ tiện lợi các bạn nhé và đây mình sẽ để sản phẩm ở đây và đấy, sẽ đi vào đấy, sâu bên trong xem là các phụ kiện đi kèm theo chiếc camera là những cái ờ, vật phẩm gì đầu tiên đó chính là một cái kẹp là cái đế đầu tiên là cái đế này và các bạn có thể kẹp đây đế 360 độ này các bạn kẹp kẹp để các bạn có thể để đầu xe máy này hay là để tại ô tô này đây các bạn này kẹp còn phần à, trước này các bạn có thể lắp, lắp camera vào à, về phía đằng này hoặc là để tại à, nhà tại gia đình có thể quay video lại Đấy, để góc cố định các bạn nhé đây chính là cái này và cái thứ hai là cái F11 này nó sẽ có một đoạn đó chính là một đoạn là chính là dây cắm sạc này có thể vừa sử dụng đấy, quay video vừa sạc pin và một cái rắc để các bạn có thể liên kết kết nối trực tiếp trên tivi để các bạn có thể xem được video trực tiếp ờ, các bạn nào muốn ờ, ấy, biết rõ chi tiết hơn về cái sản phẩm này thì các bạn cứ liên hệ cho tôi qua số điện thoại hotline tôi để trên màn hình đây các bạn sẽ liên hệ trực tiếp cho tôi và tôi sẽ tư vấn cho các bạn đây và đây là cuốn sách hướng dẫn sử dụng nó sẽ có hai phần tiếng phổ thông nhất trên thế giới hiện nay đó chính là tiếng Trung và bên cạnh đó chính là tiếng Anh sản phẩm thì sản phẩm độc quyền tại công ty chúng tôi nhập khẩu ờ, trực tiếp tại ờ, nước ngoài về đấy gọn bạn đó và đây thì ờ, để hướng dẫn cho các bạn cái sản phẩm này thì đầu tiên tôi sẽ nói qua về cái chiếc camera này rất là nhỏ tiện ích và sử dụng quay video rất là rõ nét và pin cũng rất là trâu đầu tiên là về phần mắt cam đây mắt camera mắt camera siêu nhỏ với cái góc quay à, lên tới 120 à, độ đó chính là cái mắt quay camera và khi quay thì sẽ không phát ra ánh sáng tín hiệu gì để cho đối phương hay là người khác có thể biết được là chúng ta đang sử dụng camera tiếp theo là 1 2 3 4 5 6 đèn hồng ngoại xung quanh 6 đèn hồng ngoại này sẽ hỗ trợ cho các bạn có thể quay được với chất lượng đó chính là Full HD 1080 chất lượng hình ảnh rất là rõ nét hiện nay các bạn nhé đây đó chính về cái phần à, mặt camera để các bạn sử dụng để quay tiếp theo là cái phần ờ, thẻ nhớ và chân sạc đầu tiên là sẽ về phần chân sạc này các bạn sử dụng chân sạc đây nhá chính là chân sạc của cái con SQ11 này sản phẩm SQ11 và cái khay này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn thẻ nhớ lên đến 64 g, tất cả các loại thẻ 16 3 hay 64 g, từ 64 g đổ xuống là có thể sử dụng được trên cái sản phẩm SQ11 này trước đây thì các bạn sử dụng cái dòng SQ8 là cái cục sắt thì sử dụng nó rất là nóng và cầm trên tay thì nó hơi phỏng bởi vì thiết bị công nghệ của nó khi các bạn sử dụng thì nó sẽ bị nóng lên còn riêng với con SQ11 này cải tiến về mọi mặt sử dụng rất là thích và khi các bạn quay video nó sẽ không bị nóng đây các bạn này nhìn rất là đẹp và đấy, à, tinh vi rất là khó có thể phát hiện ra được đấy, dùng đi chơi này, đi phượt này hay là quan sát theo dõi nhà này nhân viên làm việc này con cái học hành này đấy, rất là dễ tiếp theo là phần à, phía trên đầu nó này nó sẽ có hai nút để cho các bạn có thể lựa chọn cái nút đầu tiên là cái nút uh, à, bật tắt sản phẩm và quay video cái nút thứ hai có chữ M đó chính là cái chế độ để chúng ta có thể chuyển đổi các chế độ ví dụ nhà sẽ có ba chế độ chế độ thứ nhất là quay với chất lượng 720 chế độ thứ hai là quay với cái chất lượng chính là 1080 và cái chế độ thứ ba là chế độ các bạn có thể sử dụng để chụp ảnh còn quay đêm là khi mà gặp ban tối lập tức cái đèn nó sẽ tự động chuyển sang chế độ quay ban đêm các bạn nhé thế bây giờ tôi sẽ à, cắm thử cái chiếc thẻ nhớ 16 G này vào và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng của nó các bạn cắm thẻ nhớ lưu ý này phải cắm đúng này đây bạn cắm thẻ nhớ vào nó sẽ in à, in vào bên trong luôn các bạn nhé đây là khi các bạn tắt cắm thẻ nhớ đầu tiên là tôi sẽ bấm vào cái nút bật tắt sản phẩm trước này nó sẽ có đèn nhé đầu tiên là đèn sẽ xuất hiện là chi đèn màu xanh cái đèn màu xanh là chất lượng 100 à 720 720 là cái chất lượng nó cũng ờ, hơi hơi mờ thì các bạn có thể bấm quay này bấm quay thì bạn lại bấm vào cái nút ờ, bật tắt này bấm một lần thì thả đấy ra này rồi đèn xanh sẽ nháy từ 2 đến 3 lần rồi tự động tắt đi là các bạn đang đấy, à, quay video rồi các bạn nhé đây hiện tại là chúng ta đang quay video khi mà các bạn quay video này đấy, không phát ra đèn tín hiệu gì các bạn muốn tạm ngừng tạm ngừng với chất lượng 720 các bạn bấm một lần bấm một lần thì đèn xanh nó sẽ nháy lên tiếp theo là chúng ta bấm vào chữ M e, M để chúng ta đổi chế độ chế độ tiếp theo là chế độ ấy pha giữa màu xanh và màu đỏ nó sẽ là màu tím đây là chế độ 1080 HD các bạn lại bấm vào cái nút bật tắt sản phẩm này bấm một lần rồi thả đây ra này lập tức đèn vẫn nháy và thả đây ra là các bạn đang quay với chế độ rất là led 1080 HD các bạn nhé đây các bạn này chính là chất độ kể cả khi mà các bạn sử dụng này các bạn làm rung rung thoải mái luôn không bao giờ có thể có chuyện là các bạn đấy hình ảnh nó vẫn đưa theo các bạn phải bắt nét rất là nhanh với cái chiếc uh, camera SQ11 này đây, và tôi sẽ tắt đi này cuối cùng uh, là cái chế độ bấm tiếp chữ M là chuyển sang đèn đỏ là cái chế độ chụp hình đây này các bạn này chụp hình thì chúng ta sẽ bấm vào cái, cái ờ, phần bật tắt của camera này nút bật tắt này nháy một lần là một tấm ảnh nháy hai lần là chụp hai tấm ảnh cách sử dụng rất là dễ dàng an toàn hiệu quả Đấy, đến cho tất cả các bạn hoặc là các bạn có thể ra ngoài đường này quay làm bằng chứng chứng cứ này để chúng ta để lộp lên Đấy, luật pháp Đấy, làm cái bằng chứng chứng cứ cho chúng ta xác thực được Đấy, với chiếc camera SQ11 này sử dụng rất là đơn giản còn khi mà chúng ta muốn tắt thì chúng ta sẽ giữ vào cái nút uh, bật tắt này giữ nha các bạn nhé giữ khi nào đèn nó nháy tắt thì thôi này đó các bạn hai đèn nháy xanh nháy liên tục hai lần rồi tắt đi là đã thành công là các bạn đã sử dụng được ờ, trọn vẹn của cái chiếc camera SQ11 này đó chính là cái cách sử dụng rất là đơn giản của cái dòng ờ, camera siêu nhỏ SQ11 khi mà các bạn sử dụng đây chỉ cần duy nhất là camera ờ, siêu nhỏ này còn ờ, đặt cố định này đặt ở nhà này đặt ở công ty này cầm đi theo này rất là dễ dàng đây các bạn nhé đấy, chính là vừa rồi tôi đã giới thiệu đến các bạn chính là cách sử dụng và ờ, nói rất là chi tiết về cái chiếc camera siêu nhỏ SQ11 và các bạn nào có nhu cầu cần được tư vấn mua hàng hoặc là cần tư vấn chi tiết hơn nữa về cái sản phẩm thì có thể liên hệ cho tôi trực tiếp qua số điện thoại tôi đặt trên góc màn hình Đấy, chúng tôi ờ, thì chuyên cung cấp tất cả các cái ờ, thiết bị như camera ngụy trang, camera siêu nhỏ, camera giấu kín hoặc đấy, thiết bị định vị. Tất cả những cái dòng đấy, các bạn cần cứ liên hệ trực tiếp cho tôi qua cái hotline tôi đã đặt trên góc màn hình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của tôi. Chào tất cả các bạn, đã quay trở lại với công ty Nghe Nhìn Thông Minh tiếp tục là clip hôm nay mình sẽ review tới cho các bạn một cái sản phẩm chắc chắn rất là hot ở cái thị trường bán camera siêu nhỏ tại Việt Nam và hiện tại thì ờ, trên tất cả các dòng ờ, ví dụ như là iPhone và Samsung Android thì hầu hết là cái ứng dụng xem camera siêu nhỏ nó đã bị loại trừ là không thể ấy, tải về được nữa thì hôm nay ờ, mình sẽ giới thiệu đến cho bạn là một cái chiếc camera siêu nhỏ với một ứng dụng hoàn toàn là mới để cho các bạn có thể sử dụng vào những mục đích của các bạn khi mà các bạn sử dụng những cái dòng camera siêu nhỏ này sử dụng uh, giám sát đấy, đầy đủ rất là nhiều và hôm nay à, nó sẽ sử dụng bằng đấy, một cái ứng dụng mới có tên là Lookcam đây chính là cái tên ứng dụng uh, camera mới để các bạn có thể sử dụng tất cả trên những cái dòng iPhone hay Android hay là Oppo ấy, các bạn đều có thể tải về được hết đấy, với cái ứng dụng mới này và xem trực tiếp bằng cam mới luôn Đấy, đây là một cái dòng siêu phẩm cam mới trong cái năm 2020 các bạn nhé bây giờ mình mở hộp sản phẩm này thường là các bạn à, sử dụng những dòng này Đấy, ví dụ các bạn có thể ra ngoài đường này quay lại những bằng chứng chứng cứ mà khi các bạn đi ngoài đường Đấy, công an hay là nhận hối lộ gì các bạn có thể sử dụng camera này để các bạn có thể uh, theo dõi được hoặc là các bạn sử dụng uh, những cái dòng uh, camera này để ờ, các bạn giám sát ờ, những vật dụng có giá trị tại ờ, công ty này hay là tại gia đình của chúng ta giám sát con nhỏ trẻ em hay là bảo mẫu nhất đấy, tùy theo những cái môi trường các bạn sử dụng như thế nào là tùy vào mục đích của các bạn thì hôm nay chủ yếu là mình muốn giới thiệu đến các bạn để các bạn có thể biết được đấy, cái dòng cam này và các bạn sẽ cập nhật nó về và các bạn sử dụng đấy, vào đấy, những cái việc mà các bạn cần làm đây chính là chiếc camera siêu nhỏ chắc chắn là không còn xa lạ gì đối với tất cả mọi người nữa Đấy, về cái sản phẩm này đầu tiên là sẽ là một cục pin riêng cục pin của nó sẽ có thể lên đến là 13 đến 15 tiếng và cái sản phẩm của chúng ta bao gồm à, là một cái mắt camera mắt camera siêu nhỏ và một cái à, đoạn dây dây này dùng chúng ta có thể gập gãy này hay là chúng ta câu xéo thoải mái luôn đối với cái à, dòng camera V99 này là một trong những dòng tốt nhất từ trước đến giờ từ đầu 2018 đến 2020 và ngày ngày nó đều cải tiến ra những cái dòng mới nhưng mà hiện tại bây giờ tại cái thị trường Việt Nam ấy vẫn ưa sử dụng nhất đó chính là cái chiếc camera siêu nhỏ V99 này đây các bạn này dòng camera mini rất là tốt và khi các bạn sử dụng đấy, trên thân của nó vẫn đầy đủ là một công tắc bật mở này khay cắm thẻ nhớ này thẻ nhớ thì hỗ trợ cho các bạn vẫn là 1632, 64 ghi đấy, tùy theo bộ nhớ các bạn cần sử dụng đấy, chân cắm sạc này cái nút reset này reset à, camera hoàn toàn mà khi mà chúng ta à, những cái dữ liệu trong máy này đây các bạn nhá và đây là dây cáp sạc này và kèm theo đó là mình sẽ tặng kèm cho tất cả các bạn một bộ cúc áo một bộ cúc áo này để các bạn ngụy trang vào cam này để đi ra ngoài đường hay là trong à, phòng công ty họp tiếc là chúng ta đeo ngụy trang cúc áo này vào trực tiếp à, trong cái mắt camera siêu nhỏ để các bạn có thể không bị đối phương hay là người khác phát hiện ra được là chúng ta đang sử dụng cái dòng camera siêu nhỏ và bây giờ thì trực tiếp tôi sẽ test à, cái sản phẩm hôm nay cho tất cả các bạn để các bạn có thể vẫn biết là cái hình ảnh chất lượng cái video của nó vẫn là 1080 này 2K và 4K ngoài ra là âm thanh vẫn nghe rất là rõ trong cái phạm vi là từ 8 đến 10 mét bán kính xung quanh bây giờ tôi sẽ trực tiếp này tôi lắp sản phẩm này Đấy, lắp vào và nó sẽ có đèn à, và cái đèn này thì chúng ta có thể tắt được à, trực tiếp trên ứng dụng của chúng ta các bạn nhé đây chính là đèn này à, khi các bạn sử dụng thì các bạn nên nhấn reset trước reset trước để cho cam chúng ta để biết được rằng là chưa từng kết nối ở địa phương ở bất cứ nơi đâu mỗi lần chúng ta sử dụng cái dòng cam này thì chúng ta lên reset một lần để khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ được có cái độ mượt mà hơn đối với cam của chúng ta và cái cam này thì khi các bạn sử dụng lưu ý rằng là đấy, chống ấy khi mà các bạn sử dụng là không lên đấy, bị rơi xuống nước hay là bị gãy tần sóng nước gì đấy, khi mà các bạn gập các bạn có thể gập nhỏ gọn và cái cục pin như này vẫn có thể ok đây là khi mà tôi gập này gập lại và các bạn à, cuộn băng dính vào khi mà các bạn cuộn băng dính vào và cuộn băng dính đen thoải mái luôn nhá chỉ cần cái mắt cam chúng ta lộ ra ngoài với cái à, mắt cam cái độ rộng là 120 độ thì các bạn có thể nhìn rất là nét Dạ và vâng, bây giờ tôi sẽ kết nối này bước một là chúng ta sẽ vào cài đặt của điện thoại này khi chúng ta đã bật camera lên này và wi-fi này và tiếp tục là nó sẽ phát ra chúng ta một cái sóng wi-fi dài không có bảo mật vẫn như dòng cam trước chúng ta bấm vào này bấm vào chờ chờ riêng vào dòng iPhone này chờ từ 30 giây đến 1 phút là đã kết nối thành công còn tất cả những dòng khác đấy, kết nối cái là được luôn riêng về wifi đấy, kết nối được là hiện sẽ hiện sóng wi-fi này tiếp theo chúng ta sẽ vào phần nút cam nhé sẽ vào phần camera lúc cam và nó sẽ hiện cho chúng ta đó chính là camera đã được hiển thị với chế độ online là sẵn sàng để chúng ta có thể xem bấm vào này và xem camera này đây bấm vào ken này ken này để xem camera đây đây chính là cái chất lượng 4K này cho bạn xem này đây nhá rất là nét này cửa hàng chúng tôi này cập nhật rất là nhiều món đồ cho các bạn lựa chọn này luôn luôn cải tiến những mẫu đồ mới nhất các bạn nhé đây Đấy, khi mà các bạn quay đến đâu thì lập tức là nó sẽ bắt nét đến đó đây các bạn nhé các bạn nhìn này theo dõi được này đó, chúng tôi đã cập nhật cái lô hàng rất là nhiều bây bắt đầu nghe em thanh này. alo alo alo alo và nó sẽ ngoại trừ đấy chính là cái vọng âm mà cái cái những cái cái mà khiến cho chúng ta đau đầu nhất đó chính là bị vọng âm quay lại đấy thì nó sẽ được cải tiến ở cái dòng cam này chúng ta tắt à, tắt đèn này lập tức đèn tắt đi và camera chúng ta vẫn quay bình thường đây các bạn thấy này đèn đã tắt đi và camera chúng ta quay bình thường ngoài ra thì nó sẽ có rất là nhiều chế độ ví dụ như chúng ta có thể quay phim chụp ảnh trực tiếp trên cái video của chúng ta này chụp ảnh thì sẽ có chụp ảnh này quay phim thì nó sẽ chạy dây ở trên góc màn hình này đây, các bạn này nhìn đang chạy dây này là đang quay phim nhá và chúng ta tắt này và chúng ta có thể đảo chiều khi mà chúng ta lỡ vô tình đặt cam ngược đấy, chúng ta đảo chiều tùy theo đấy, thuận nhận thuận với cái mắt nhìn của chúng ta thì chúng ta đảo chiều camera đấy, ngày giờ rất là chi tiết này mùng 1 tháng 6 2020 này và 11 giờ 09 này đúng với giờ điện thoại chúng ta đó các bạn nhé và khi mà các bạn muốn kiểm tra đấy, vào cái phần chụp ảnh chúng ta vừa chụp này chúng ta sẽ vào photo Đấy, sẽ đầy đủ hết ảnh vừa chụp hoặc là video vừa quay nó sẽ hiện rõ trong này Đây, đoạn video tôi vừa quay là 6 giây các bạn nha nó sẽ hiện thị đầy đủ hết và khi mà các bạn muốn cài đặt xem từ xa thì đây các bạn sẽ cài đặt theo tôi này bấm vào cài đặt và các bạn vào à, device setting tiếp tục là vào wifi setting để xem từ xa qua cái mạng 3G à, đấy là khi chúng ta sử dụng này chúng ta sẽ điền đúng với cái mật khẩu và wifi chúng ta đang sử dụng ví dụ như là tôi sẽ viết trực tiếp tên wifi luôn này tên wifi này của uh, tại nơi chúng ta đặt camera và tiếp theo là mật khẩu và chúng ta sẽ nhấn ok nhấn ok khi mà chúng ta đã nhấn ok thành công rồi chúng ta chỉ việc quay lại cái màn hình chính và khi nào chờ đến lúc camera hiện đi vai online chúng ta tắt wifi đi là ở bất cứ nơi đâu là các bạn đều có thể xem được đối với cái chiếc camera siêu nhỏ V99 mới nhất năm 2020 này sử dụng tiện lợi hữu ích vào nhiều mục đích khác nhau và mang lại cho các bạn đấy, những cái à, khoảnh khắc những cái video có giá trị đấy, với các bạn khi mà các bạn sử dụng đấy. và vừa rồi à, tôi mình đã giới thiệu đến cho tất cả các bạn chính là cái dòng camera siêu nhỏ mini V99 đấy, mới nhất hiện nay trong cái năm 2020 và ngoài ra là nhà mình còn rất nhiều những dòng camera khác đấy, ví dụ như là camera ngụy trang trực tiếp bằng à, ví này và nhiều loại khác thiết bị định vị thiết bị nghe lén hay camera siêu nhỏ dấu kín ngụy trang các bạn cần đặt vào những sản phẩm nào có thể liên hệ trực tiếp của tôi qua số điện thoại đặt ở trên góc màn hình và nếu các bạn xem video cảm thấy hay thì hãy để lại cho tôi một đăng ký và một comment để chúng tôi sẽ cải tiến những video cho à, tất cả bạn xem hài lòng cảm ơn các bạn đã xem video của tôi